Kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Ngoại trưởng Ukraine nói Nga chọn phương án quyết sang phẳng Mariupol. Bài được đăng trên BBC News tiếng Việt. Lực lượng phòng thủ tại thành phố Mariupol bị bao vây sẽ chiến đấu đến cùng chống lại quân Nga, Thủ tướng Ukraine Denis Smyhal nói. Thành phố cảng vẫn chưa thất thủ bất chấp việc Moscow ra tối hậu thư đòi những chiến binh còn lại trong đó phải đầu hàng. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nói rằng Nga đã chọn phương án quyết sang phẳng Mariupol. Các quan chức địa phương cho biết các lực lượng Nga đã tuyên bố sẽ chặn bất kỳ ai ra vào thành phố. Việc chiếm được toàn bộ thành phố được coi là một chiến thắng mang tính chiến lược lớn đối với Nga, giúp nước này kiểm soát được một vùng rộng lớn ở miền Nam và miền Đông Ukraine. Một cố vấn của thị trưởng Maribu cho biết người dân thành phố sẽ buộc phải xếp hàng để được cấp thẻ cho phép di chuyển giữa các quận và một số có thể bị tịch thu điện thoại hoặc bị đưa đến Nga bất chấp ý nguyện cá nhân. Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Mỹ ABC, ông Smihal cho biết thời hạn Nga đợi các lực lượng Ukraine ở Mariupol phải đầu hàng vào Chủ nhật đã bị phớt lờ. Thành phố vẫn chưa sụp đổ, ông nói. Vẫn còn lực lượng quân đội của chúng tôi, những người lính của chúng tôi. Vì vậy, họ sẽ chiến đấu cho đến cùng và lúc này họ vẫn đang ở Mariupol. Một dân biểu Ukraine, ông Oleksiy Goncharenko nói với BBC rằng quân lính Ukraine tại Mariupol sẽ không đầu hàng. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói việc xóa sổ các chiến binh Ukraine tại Mariupol sẽ đặt dấu chấm hết cho các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến. Bị bao vây trong nhiều tuần, Nga đã bao vây Mariupol trong hàng tuần lễ, nhưng một số lượng chiến binh kháng cự không rõ gồm bao nhiêu người vẫn đang trú ẩn trong nhà máy sắt thép khổng lồ nằm bên biển Azov. Quân đội Nga họ đã kiểm soát gần như toàn bộ Mariupol trong khi lữ đoàn Azov vẫn đang giữ vùng nhà máy thép Azovstal. Justin Krum, một chuyên gia quân sự tại Tổ chức Tư vấn An ninh Sibilin, nói với BBC rằng có thể có khoảng 500-800 lính Ukraine đang cố thủ tại thành phố. Ukraine đã đòi các lực lượng Nga mở hành lang nhân đạo từ Mariupol trong hôm Chủ nhật 17 tháng 4 để cho phép dân thường và các binh lính Ukraine bị thương được đưa ra ngoài – Nga cho biết họ sẽ bảo đảm tính mạng của những binh sĩ Ukraine chịu đầu hàng, trong khi Điện Kremlin nói thêm rằng những binh sĩ Ukraine duy nhất còn lại trong thành phố đang ở trong nhà máy thép. Ông Goncharenko cho biết tình hình ở Mariupol là một cuộc diệt chủng thực sự và ước tính rằng khoảng 100.000 thường dân đang ở trong thành phố. Ông nói thêm rằng có thể nói là hơn 20.000 người đã thiệt mạng tại thành phố cảng bị bao vây. Sau cuộc tấn công tan khốc kéo dài hơn 6 tuần, ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy Nga sắp chiếm được hoàn toàn Mariupol. Hàng nghìn người đã thiệt mạng trong cuộc bao vây kể từ khi quân đội Nga bắt đầu bao vây thành phố vào đầu tháng 3. Tại sao Mariupol lại quan trọng đến vậy đối với các kế hoạch của Nga? Phóng viên an ninh của BBC Frank Gardner phân tích các lý do. Thứ nhất, tạo hành lang đất liền nối Crimea với Donbass. Về mặt địa lý, Mariupol chỉ chiếm một diện tích nhỏ trên bản đồ, nhưng nó cản đường các lực lượng Nga ở bán đảo Crimea. Việc chiếm được thành phố sẽ cho phép Nga xây dựng một cây cầu trên bộ từ Nga đến Crimea, một thành công lớn về mặt chiến lược và quân sự. Thứ hai, gây khó cho kinh tế Ukraine. Mariupol là cảng biển lớn nhất trong vùng biển Azov và là nơi có các hoạt động công nghiệp sắt thép lớn. Đây cũng là trung tâm xuất khẩu chính các mặt hàng thép, than và ngô của Ukraine. Việc để mất nơi này sẽ là một cú giáng mạnh vào những gì còn sót lại của nền kinh tế Ukraine. Thứ ba, cơ hội tuyên truyền. Mariupol là quê nhà của một đơn vị bán vũ trang Ukraine Lữ đoàn Azov là đơn vị có các phần tử cực hữu, vốn gồm cả những người theo chủ nghĩa tân phát xít. Mặc dù họ chỉ chiếm một phần nhỏ trong lực lượng chiến đấu của Ukraine, nhưng đây sẽ là một công cụ tuyên truyền hữu ích cho Moscow. Nếu Nga bắt sống được một số lượng nhất định, các chiến binh Azov họ có thể bị bêu trên các phương tiện truyền thông do nhà nước Nga kiểm soát để làm mất uy tín của chính phủ Ukraine. Thứ tư, nâng cao tinh thần. Tổng thống Vladimir Putin coi đường duyên hải biển đen của Ukraine thuộc về một thứ mà Nga gọi là Novorossiya, nước Nga mới, vùng đất mà Nga kể từ thời còn là đế chế hồi thế kỷ 18. Ông Putin muốn làm sống lại khái niệm đó giải cứu người Nga khỏi sự chuyên chế của một chính phủ thân phương Tây ở Kiev. Theo ông nói, Mariupol hiện đang cản trở con đường để ông đạt được mục tiêu đó xe Nga kẹt ở biên giới Belarus và Ba Lan. Trong khi đó, một hàng dài các xe tải đang chờ đợi tại vùng biên giới Ba Lan-Belarus do các tài xế Nga và Belarus đang tìm cách rời khỏi Liên minh châu Âu sau khi có hạn chót áp lệnh trừng phạt. Vào thời điểm trước khi thời hạn chót hôm thứ Bảy, hàng dài chờ đợi đã kéo tới 80 cây số với một số tài xế đã phải chờ đợi tới 33 giờ. Vài giờ sau hạn chót, thời gian chờ đợi để đi qua biên giới được rút ngắn xuống còn 12 giờ, phóng viên BBC Adam Easton từ Warsaw tường thuật. Như một phần lệnh trừng phạt đối với việc Nga xâm lược Ukraine, EU đã cấm các xe tải từ Nga và Belarus đi vào hoặc ở lại trong lãnh thổ khối này, trừ một số ngoại lệ như xe chở đồ y tế, thư tín hoặc các sản phẩm xăng. Tuy nhiên, hiện chưa rõ điều gì sẽ xảy ra với hàng ngàn xe tải từ hai nước này, ước tính hiện vẫn còn trong lãnh thổ của EU. Một khả năng có thể xảy ra là chúng sẽ bị giới chức các nước tịch thu. Một số quan chức Ba Lan đại diện cho các nhóm vận tải tỏ ý quan ngại rằng bước đi đó có thể dẫn đến những biện pháp tương tự đối với xe tải Ba Lan phải đi qua Nga và Belarus trên đường trở về nước.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 Hội đồng lý luận Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa đăng thêm một bài nhằm nhận diện các quan điểm sai trái, thù địch đối với nền chính trị nước này. Bài của Phó Giáo sư Tiến sĩ Phan Trọng Hào không nêu ra nhiều ý mới so khi nói về những thế lực chống phá nền tảng tư tưởng, quan điểm, đường lối của đảng, nhà nước, thường không được nêu danh tính cụ thể là từ nước nào, ở đâu, thuộc tổ chức nào, hiện đang làm gì. Phân biệt bạn thù, ngày càng khó. Tuy thế, bài viết có tựa đề khá dài, nhận dạng các quan điểm sai trái, thù địch, chống phá, nền tảng tư tưởng, quan điểm, đường lối của đảng. Nhà nước ta hiện nay đăng trên một loạt báo mạng. Việt Nam hôm 17 tháng 4 muốn làm rõ hơn về các khái niệm trọng yếu trên khi nhận diện bạn thù. Tiến sĩ Hào nêu ra hai định nghĩa này qua trích dẫn từ điển tiếng Việt nhưng sáng tạo hơn – ở phần quy về chủ thể, ai đang có những dạng quan điểm đó. Ở đây, người đọc có thể thấy các quan điểm này có thể thuộc về khá nhiều chủ thể. Quan điểm sai trái có thể là của cán bộ, đảng viên nhân dân, quan điểm thù địch là quan điểm của các thế lực thù địch. Và theo tác giả, từ sai trái đến thù địch là một khoảng cách không xa, tùy vào mức độ sai trái nghiêm trọng đến đâu. Quan điểm sai trái cũng có thể trở thành quan điểm thù địch khi mức độ sai trái trở nên nghiêm trọng. Nó không còn là sai trái về mặt nhận thức, quan điểm mà chuyển thành sai trái trong cả lập trường chính trị, lợi ích, giai cấp. Tuy thế, theo tác giả, cũng cần thấy rằng các thế lực thù địch không phải lúc nào cũng không phải họ, chỉ toàn có quan điểm thù địch đối với chúng ta. Thậm chí, Đảng Cộng sản Việt Nam đôi khi chia sẻ quan điểm của các thế lực thù địch như tiến sĩ Phan Trọng Hào mạnh dạn viết. Mặc dù giữa họ và chúng ta đối lập với nhau về lợi ích, về lập trường, về quan điểm giai cấp, song có thể giữa chúng ta và họ vẫn có những quan điểm tương đồng, chung giống nhau. Đi xa hơn, ông cho rằng các thế lực thù địch có thể có những quan điểm tích cực tiến bộ mà chúng ta có thể thừa kế tiếp thu nếu biết gạt bỏ những định kiến giai cấp hẹp hòi thiển cận. Một lần nữa, tác giả bài báo không nêu các thế lực thù địch là ai, nhưng từ văn cảnh, người ta có thể hiểu là những quốc gia có mô hình thể chế khác biệt về giai cấp như dân chủ tư sản, nhưng có ưu điểm tài chính, công nghệ mà hệ thống chính trị Việt Nam muốn kế thừa và tiếp thu. Điểm mấu chốt muốn nêu ra của bài viết có lẽ là đề cao tính linh hoạt uyển chuyển trong việc xác định bạn thù và nhấn mạnh nhu cầu bảo vệ ý thức hệ chủ nghĩa Mark Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh theo diễn giải của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay. Các vụ xử án tham nhũng lớn những năm qua được cho là để loại bỏ thành phần suy thoái gây hậu quả nghiêm trọng cho kinh tế, làm tổn hại niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Bài báo nêu ra bốn dạng thức của các quan điểm sai trái thù địch cần đấu tranh nhưng tự trung là chống, phủ nhận, chia cách, xuyên tạc, bóp méo chủ nghĩa Mark Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam và chống việc coi là các sai lầm do thực tiễn khách quan của Đảng Cộng sản Việt Nam này là biểu hiện của hạn chế về lý luận và phủ nhận lý luận đó. Điều đáng lo ngại nhất theo tác giả là cách nghĩ phủ định lý luận cho lý luận đang cản đường thực tiễn ở Việt Nam hiểu ngắn gọn là hệ thống tư duy hiện nay bị cho là không phù hợp với tình hình. Con đường còn dài và vô cùng khó khăn. Hồi tháng 3 năm 2022, Đài báo Nhà nước Việt Nam đồng loạt giới thiệu cuốn sách của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về con đường quá độ lâu dài lên xã hội chủ nghĩa của nước này. Cuốn Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, cho rằng Việt Nam vẫn đang ở trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội và nói đây là một sự nghiệp lâu dài vô cùng khó khăn và phức tạp. Các lãnh đạo khác ở Việt Nam gần đây giao nhiệm vụ cho ngành tuyên giáo tiếp tục nghiên cứu nhằm hoàn thiện nền tảng lý luận đi lên chủ nghĩa xã hội vào năm 2045. Cùng lúc với một số người từ bên ngoài nhìn vào thì xã hội Việt Nam ngày nay chỉ thấy chủ nghĩa tư bản không còn dấu vết gì chủ nghĩa cộng sản kiểu cũ. Cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đã phát biểu như vậy khi thăm Việt Nam năm 2016. Sử gia Anh Archie Brown trong cuốn The Rise and Fall of Communism cũng cho rằng cùng với quá trình Liên Xô tan rã, Trung Quốc và Việt Nam đã chuyển sang xã hội hậu cộng sản, Post-Communist Society. Những dòng tư duy như thế này gián tiếp đặt câu hỏi Vậy, một tổ chức đông đảo trên 5 triệu thành viên như Đảng Cộng sản Việt Nam có vai trò gì khi xã hội đã thay đổi nhanh chóng? Các hoạt động của ngành lý luận thuộc đảng này ở Việt Nam lâu nay chú tâm giải thích và xác lập vai trò của đảng ở khi môi trường đối nội và đối ngoại không còn như trước. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Đảng Cộng sản Việt Nam